hiện tại thì ờ, cũng anh chị có thể ờ, thấy được là Giang đang đứng trên những cái thửa ruộng bậc thang mà hiện tại thì bà con là đang ờ, thu hoạch dần rồi nhé và gặt rồi nhé đấy hả à? thì đang bảo nhiều người chưa biết ruộng bà con bậc thang như thế nào đấy thì đang đi ghi hình cho các bạn chị cùng toàn thể một người biết đấy nhưng mà con người ta làm thử độ bậc thang này nó trải đều như kiểu mà cái bậc thang nó lên thềm nhà đấy nên là cái cái thử độ bậc thang này rất là nổi tiếng ở trên ờ, huyện mù căng trải tỉnh yên bái các anh chị nhé Chứ vào cái mùa lúa vàng ấy thì ờ, tất cả các du khách trong và ngoài nước cũng như là uh, mọi người mà mà đi săn ảnh ấy, nhiếp ảnh ra ấy, người ta hay tìm đến cái thêm một căng trải nhất là đồi mâm xôi là một hai là cái khu vực mà móng ngựa là những bức ảnh rất là đẹp thật sự là cái lượng người đến đây thời gian vào mùa vàng nó là đông kín người luôn các bạn anh chị nhé đi đường mình cảm thấy còn tắc mà đấy và cũng cái uh, lý do là không làm được đường là vì bà con còn mải đi uh, gặt thế đâm ra là cũng không có ai để mà, mà đi làm đường ấy và cũng uh, tranh thủ thời gian này thì mình đi ghi hình lại cho quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người biết Đấy, về cái cuộc sống hàng ngày của bà con mọi người gặt thì à, hầu như là người đập luôn ở đây gặt xong là đập luôn đây, người ta có một cái nó à, đập như vậy kia kìa phía bên này này chị này có một cái à, đập uh, lúa và cái trường bậc thang này thì ờ, được bà con là ờ, khai thác từ rất là lâu rồi nói chung là từ cái thời mà ông cha để lại đấy là cứ có quả đồi và có nước thì mọi người cứ làm khai thác bằng cái ruộng nó nhỏ nhỏ thì đường cấy này mọi người gặt hay đây gặt sớm đấy vâng, hôm nay mấy người đấy hôm nay nhà em mấy người gặt 40 người đó Ít hết à Đây là nhà bố vợ mà À nhà bố vợ à? Ồ oh, Đây là nhà bố vợ Em uh, Củ Của anh chị nhá Đấy bà con là hay hay đập vào những cái cái, cái chỗ này này Chỗ này của anh chị Ờ Xem uh, Xem em gặt cho bố vợ xem có nhanh hay không này có biết gạt không đấy? <laughs> Đùa nói à, trêu à, về thôi các anh chị ạ Chứ đồng bào mông trên này thì mọi người ai biết gạt cho chạy gạt được Đấy Cái này là Cái này là gạt cho nó đập ở đây luôn này em? Vâng. Mình không à, cần để khô hay là mình đập tươi anh được? Đó là xong là mình cho vào bao tải và là mang lên Ừ Thường thường là một người là hay hay có cái tròi làm nương ấy đúng không? Đây là một người này vác thóc lên đây đúng không? Cho là phơi xong là mới mang về nhà đúng không? Đấy, những cái, cái, cái tròi nương nương con làm quanh lên này à, ờ, ờ. Thế nhà bố vợ nhiều không? Đúng không? Bao nhiêu mảnh ấy? À, đây về trên đấy là. Ồ Thế cũng tỏ nhiều đấy nhỉ Thế còn ở phía dưới này đang gạt là của nhà ai? Cũng của ấy đúng không? Nhà bố vợ đúng không? à nhà khác à ừ. Ồ, oh, chào cô Em qua thì em cũ cũng đi làm đường đấy Hôm nay là đi gặp giúp nhà bố vợ trước Nói chung là Nắng này mà con đi gặt Đây phía đằng xa Các anh chị nhá, hầu như là ruộng bậc thang Những chỗ nào mà có nước Là bà con sẽ khai thác làm ruộng còn chỗ nào mà không có nước thì à, bà con phải cấy ngô nên những cái vụ đông này còn phía đằng dưới này thì à, dưới thì máy xúc vẫn đang làm đường là chuẩn bị à, tiếp tục mà mở con đường của nhà nước lên 500 mét nữa những cái hình ảnh của bậc thang mà vào mùa gặt thì nhìn nó lại <laughs> không đẹp được như lúc mà lúa nó đang vàng ấy chín độ ấy thì à, một người lên đây để có thể check in này hoặc là mọi người có thể dùng flycam bay trên cao có thể nhìn hết toàn cảnh Đó luôn Tiếp này có bố vợ thì không đi ấy à? Bố vợ? Ừ. Bố vợ vừa dắt cầu đây mà. À, Trân Châu à? Con tí là buổi trưa thì mọi người là nghỉ ăn cơm ở trên này luôn à? Vâng. Ồ. Oh. Ừ, xong là chiều lại làm tiếp. Chiều lại làm tiếp. Nước ừ. gạt đập. À, không gạt. Bản thóc. Đập thì à, mọi người cứ cầm nắm thôi, nắm lúa đây thôi nhỉ. Ờ, hai tay à, đập vào cái, à, cái thành máng ấy. Nó dụng vào trong ấy. để cấy được những ờ, sử dụng một thang này cũng không phải đơn giản thì máy móc cái máy nó nhỏ nhỏ để người ta đi mang đi ra bừa xong bắt đầu đi ờ, gặt ờ, thu hoạch rồi lại phải vác thóc lên tận trên này <laughs> khá là cao luôn đấy đi mà không quen thì rất là mệt nhưng mà củ thì không lo rồi củ thì uh, những gốc người đồng bào thì uh, sức khỏe có những người uh, đi xuôi chắc là lên lên đây là không không không ấy rồi. Không nổi rồi. Ở dưới này là của hàng xóm à? Vâng, hàng xóm. Ừ. Cũng có hai hai hai hai ba người là nhiều cũng không ấy. Đấy còn là chú chú họ ăn. À thế à? Ồ. Ờ. Lúa vàng rất là đẹp luôn nhé. Nó chín đẹp. Đấy thường thường thì mọi người trên này và cứ gặt lúa mới này này thì bà con là hay mời nhau ăn lúa mới cơm mới nhà nào cũng cũng làm đấy làm uh, tùy theo từng um, à, uh, à, hỗ từng nhà thôi có nhà thì làm hai ba mâm có nhà thì năm sáu mâm thì uh, lượng khách mời anh em trong nhà gọi là lễ hội cơm mới ở trên ờ, huyện mù căng trải ở cái đồi mâm xôi ấy. Đấy, khu vực đấy là bà con đợt vừa rồi vừa tổ chức lễ hội cơm mới và ở tú lệ cũng vậy đi qua tú lệ thì mọi người sẽ lên mù căng trải mà thời gian này trên mù căng trải đón khách lượng khách du lịch lên rất là đông luôn các anh chị ạ nên một thời gian thì ra buổi chiều muốn sang cái đồi mâm xôi để à, ghi hình lại cho quý ba anh chị biết à, cái đồi mâm xôi nó hình thù như thế nào và nó đẹp như thế nào và lượng khách du lịch đến đến đến thăm đồi mâm xôi để à, cho mọi người là cùng cùng thưởng thức cái cảnh đẹp của đồi mâm xôi và những cái mùa lúa vàng như này này anh đi trên kia này ờ anh đi cái đường này lên trên cái ruộng của ruộng trên núi kia thì nhìn nó mát vẻ hơn đúng rồi nó cao sang kia nó dọc hẳn một cái bên này thì chắc mình phải đi đường kia đúng không nhỉ không à thế à à thế à cao thế cả à? ai già. hôm nay thì thời tiết khá là nắng đẹp luôn nên ủng hộ bà con đi gặt nhưng mà lại à, kế hoạch làm đường nó <laughs> lại bị chậm lại củ năm nay nó còn trẻ đấy vợ là hai hai hai hai con rồi đấy nhỉ hai con trai chứ hai hai là một trai một gái ừ. nhưng đứng vợ có cọc ừ vợ cọc vợ em với trẻ ừ. được uh, hai hai đứa rồi nhỉ rồi. Vâng. một trai một gái hay như nào em á ừ. em hai đứa con trai hai đứa con trai hết ai dạ hơi, hơi tốn đấy năm nay họ được bốn anh ạ à? ừ. 10 tuổi rồi hơi hơi tốn nên sau này là còn ờ, mua đất làm đất cho nó làm nhà cho nó nữa đấy vợ cho nó nữa cơ ấy già Khổ đấy anh ạ. Khổ mà để con gái có lợi nhá, con gái còn được tiền nhá. Nhờ. ơ, Ừ, thật đấy. Con trai ờ, là, là, là ấy rồi, là mất rồi. Con trai phải mất tiền đi cưới vợ mà. Con gái gái thì lại phát tiền. Ừ. Ôi rồi. Ô, cái cái bẫy chuột. chuột. Mẹ con sâu Rồi. Mùi chết chết lâu rồi. Lâu rồi. Ở trên này không có con cào cào nhỉ em nhỉ? Con cọc cào có anh ạ. Nhưng mà ở trên này câu thì cào muốn muốm ấy. Không có, có ít. Ừ. Ở dưới nhà em thì có nhiều. À đây à. Cào cào ấy. Con uh, chuột bẫy được con chuột chết từ lâu rồi. Ở à, đây cào cào đây. Nó không có con muốn muốm. Thường này hay có mâm muỗng kia là những cái bụi khóm chít này Phía dưới này thì uh, những cái chỗ này bà con không làm ruộng thì mọi người lại trồng ngô đấy Xem cái ngô Còn chỗ nào mọi người khai thác được à, làm ruộng thì mọi người đã khai thác hết rồi Bà con hầu như cũng, cũng à, ấy rồi chắc tí nữa là xong thôi nhỉ cụ nhỉ còn mỗi mảnh này mảnh này nữa đúng không trên này nữa đúng không trên à? À. đây nữa cả à. à. xe anh đâu ừ? xe của anh đâu xe ờ, vứt ở dưới ở dưới này á ừ. bên này thì cũng có hai người ba người mảnh dưới này khá là to nhỉ là to người nghỉ đi cà hết rồi không còn ai rồi trên ở trên hè răng đó có trồng lúa như thế này không anh? Không, không. Hà Giang số là trồng ngô thôi. Trồng ngô này? Ừ, không, không, không trồng lúa mấy. và con ở trên đấy là không thích ăn lúa gạo. Rồi chỉ thích ăn ờ, ngô. Để ăn mềm mén nó xay ra ấy. Say nghiền ra xong là một người sôi lên. Ăn con ngô ấy. Ờ đấy. Chứ cũng có đất này, có nơi có đất như này cũng có nước nhưng mà người ta không khai thác ấy. và con như đây không khai thác làm lúa như mình trên Chỉ có cái uh, huyện ờ, Hoàng Su Phi đó là là có còn cái huyện mà, mà khác ở trên đấy thì không có đồng văn hay là ít lắm người ta cũng có đất có đồi nhưng người ta không khai thác người ta là thích ăn ngô hơn thì... quen đấy người ta đã quen rồi ở trên đấy thì ngu nó có giá hơn trên này ừ, ừ, chắc là vậy giá tỷ lệ nó bán là nó được hơn thì mọi người ăn nên nó quen rồi từ nhỏ rồi cái này mua lá chỉ có 40 thôi ừ. Ờ. 40 cân ừ. đây nhìn à, từ phía bên này thì à, các anh chị cùng toàn thể mọi người có thể cảm nhận được những cái thử dụng bậc thang nó như một cái bức tranh luôn đó cảm giác ngỡ như là cái tiên cảnh nó đang nằm ở đây mà nó sao bà con lại có thể làm được những bậc thang này quá trời luôn nó lên tận trên nhiều các anh chị ở đấy thì có thể nhìn thấy được toàn bộ luôn này rất là đẹp còn phía này thì mọi người cũng đã đang gặt dần Đấy, nhìn sang bên kia mình cảm nhận được trên này thì không khí nó là rất là tuyệt vời luôn các bạn chị nhé Đấy, bình thường mà các bạn chị đang ở sống ở các thành phố nó đang hối hả hối tấp nập rồi nó khói bụi nó ô nhiễm này đấy xong là mình dành một chút thời gian thứ bảy chủ nhật của anh chị lên đây để thưởng thức những cảnh đẹp đấy, những cái không khí nó trong lành đến đến đến nỗi mà cái à, bản thân mà quý cô anh chị lên đây cảm nhận được là nó rất là tuyệt vời luôn là nó mang một cái sự yên bình sự yên ả đấy nó không có một cái gì mà mà mình phải mình phải phải hối hả tấp nập bon chen để cái thành phố mà nó rất là là là là là, là, là căng thẳng đấy, lên đây thì mình thả hồn vào những cái à, thử ruộng bậc thang những cái đám mây những cái làn gió à, những cánh rừng à, xanh bát ngát bao phủ đấy, và những cái uh, con người thân thiện ở nơi đây thì à, đáng để các bạn anh chị mình còn thêm mọi người lên trải nghiệm nó một lần thôi đấy và bản thân Giang thì à, cũng đi rất là nhiều nơi thành phố thị xã thị trấn Nên mình cảm thấy là ở trên cái cái hương mà vùng Tây Bắc vẫn mang lại cho mình cái cái dịu nhất là tốt cho sức khỏe của bản thân Giang này mình được hít thở không khí trong lành này đấy thì sức khỏe nó rất là tốt hơn Ở phía trên này thì à, mọi người là có một cái tròi như này này ta đập lúa vào à, ta dựng một cái lán nhỏ nhỏ đây các anh chị nhé xong mà khô thì à, mọi người lại thu về nhà thôi vác những cái bao hóc về nhà đó chồng đang à, nước thì vào này mùa này thì còn ít đấy mà mùa nước đổ thì nhiều ô ở nhà là đi ờ à. chào nhá hôm nay à, ấy là sấy tóc à ô cả nhà đi đấy vâng Ôi trời cho cháu ngồi đấy nó dặm đấy Dặm ngứa chứ Đấy, năm nay được nhiều, năm nay được nhiều nhỉ? Năm nay á? Được mấy tấn? Thế thì à. năm ngoái bắt đầu Yeah. 83 là hơn 100 đấy mà à, được à? chưa tính, chưa, ừ. chưa thấy thì chưa tính à, chưa Thế mình tính. cao là chín thấy rồi Ồ được à? Chưa, chưa, chưa. Bên kia nữa đúng không? Ừ. À, dạ, rộng thế dài dài đấy ừ. Cái đấy là thừa chứ mà Ồ. 200 270 mét. 200 mấy? bảy miếng dê đấy. Hay à. Chứng tỏ nhà anh khai thác được rộng nhỉ. Được là trước đây. Thôi cái bàn này liệu nó có khô không? Nó có đủ nóng không? Ừ. làm nó cái sân uh, bê tông ấy nhỉ. Yeah. À, nó cái khoảng sân bê tông mà nó rồng rồng ấy, nó phẳng phẳng ấy thì nó khô nhanh. Vâng. Sau Oh. Cũng, uh, con út anh đấy à? <laughs> Rồi ngồi thế dặm rất đấy nhờ Đấy cả nhà là đi nương hết Đấy, thóc thì à, đập xong để đây đây Đống thóc Ở dưới này một ít nữa Đấy như anh à, bên kia là còn rất là nhiều luôn nha Nhà anh ấy khai thác khá là nhiều Lúa luôn nhá, các anh chị nhá Năm được bao nhiêu luôn Trên này thì thấy à, con ngan này, con vịt này anh nuôi Đấy, nhìn từ trên này xuống các anh chị thể thấy được Đấy. cảnh vật thì khỏi phải nói rồi không khí thì là có mùa thu thì mát mẻ đấy một người bà con là cái ngủ à, gặt lúa một người hay làm cái tròi đây này và đây ngủ trưa ăn cơm trưa sau khi mà gặt lúa xong đập xong đấy, hôm nào thì lại gặt, gặt tiết hả anh hôm nào thì lại gặt tiết à đây à đang à nó ở dưới này gì à thế à thì à, đấy là xong xong xong lại sang, lên trên đấy tiếp ồ đấy tròi nương à, nhỏ nhỏ anh nhìn kia thế kìa đấy mỗi một nhà là có tròi đấy mà gặt xong rồi người ta thóc và lúa mà và một cái tròi thì bà con thấy là có đầy đủ hết dụng cụ lao động nhé cuốc bừa đấy, dùng trâu đi bừa có nhà thì dùng cái máy đấy quanh thì treo một cái ngô nhỏ nữa chung là lên trải nghiệm một lần trên này thì à, mình thấy là khách du lịch người nước ngoài người ta hay thích lên trên này lắm nhất là trên phía đổi mâm xôi đồng luôn Đó, tuyệt vời bên này thì à, bà con đang đập lúa đập lúa hả à, bác chỉ phâu á ồ phâu hà lúa cả nhà đấy đấy mọi người là đập vào cái cái, máng ấy đập đấy luôn và thu và mang về luôn đấy, bà con không, không à, mang về đâu nhé Thế như hôm nay thì uh, <laughs> chiếu là đi ghi hình cho các anh chị cùng à, xem à, ngày nghỉ không làm đường thì bà con sẽ đi à, làm lúa gặt lúa bên này thì uh, hai mẹ con này đập một cây không có cái ván kia đập à cái máng ấy hả sao em không lấy cái máng ấy đập máng như kia kìa chị bao á chị bao hai á Ồ, oh, không nói được tiếng Kinh à? Ừ. ừ. Có đi học không? Có đi học không hay là nghỉ học rồi? Không. Hả? Không. đi học à? Ồ. Đi học hết lớp mấy thì nghỉ? Anh em ấy. À, không đi học một tí nào á? hôm nay có hai hai người thôi à không còn ai đi nữa hai đi giúp mình à ờ shipper hai à ờ ờ này thì à bà bà con còn cái bản khá là xa luôn quý bạn chị mà mà giang chưa vào được luôn nhưng mà cái bản à cũng là cái bản hàng trắng lư này nhưng mà đi vào sâu lắm khoảng tầm ba bốn cây số nữa ở một cái bản có 20 hộ dân không có điện không có đóm gì luôn còn xa hơn thì ấy chỉ rất là xa luôn ạ cũng rất vất vả đi lại là khó khăn này nhất là các cháu đi học mà Mười, à, mấy cái số là đi bộ xã ở đây thì khô rồi anh nhờ Có chồng chưa? Năm nay à, bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Không biết đâu Không biết năm nay bao nhiêu tuổi á? Mình bao nhiêu tuổi không biết à? 20 là mười mấy yeah. Nhưng mà có chồng nữa gì? Lấy chồng nữa gì? Có anh nào bắt được gì? Ừ. bên này thì à, nhìn sang bên kia cảnh khá là đẹp và con trên này thì có người người ta đi học thì còn nói được nói tiếp được nhưng mà mình không biết mình chỉ một vài câu thôi <sighs> đấy chỗ này thì bà con lại không, không cấy hái gì cho nên mọi người hay tổ chức ngồi ăn uống ở đấy đây mỏm mỏm này đấy làm tí tí này thôi đấy nhìn sang bên kia đây rộng trải dài hết luôn bản trên cao nào đó mình sẽ dành một thời gian mình vào sâu tận trong kia để xem cái cuộc sống của bà con ở trong kia là như thế nào nhá các anh chị nhá đi trải nghiệm thực tế mình mới cảm nhận và hiểu thông cảm cho bà con ra này cây hái mình chắc phải dành chút thời gian để đi giúp mọi người có lẽ là Giang cũng à, xin phép được khép lại video của Giang ngày hôm nay đây Giang xin chúc các anh chị có những cái ờ, giây phút thật thư giãn vui vẻ người cảm nhận được cuộc sống ở trên này như thế nào à, thực tế là làm sao cái này thì ờ, mình ghi hình lại là cũng không màu mè không có diễn gì đâu nhá thế mình đi mình quay thôi à, mình quay lại cho mọi người xem thực tế Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người video tiếp theo